của bếp là Rinnai bếp có model là RT64 CH6S đây là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kính lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện bếp này được xuất xưởng vào tháng 3 năm 2018